Rồi à, ok Ok xin chào tất cả anh em nha anh em ơi Và bây giờ thì ở video này Khải sẽ sau khi Khải uh, lên đủ xét đồng bang Đó lên đủ xét đồng bang Lên đủ xét đồng bang Và bao tay thứ không thiếu lâm đao Và đai lưng thứ không thiếu lâm đao và hiện tại thì đang đi theo cái nón là hai bốn mươi ờ, sinh lực à, uh, phòng thủ sinh lực lực và đôi giày này hơi phèn quá khải định bỏ đôi giày này khải thay uh, giày khác lại cái áo này cũng hơi phèn quá Khải bỏ luôn Khải sẽ ép lại áo thủy Thay từ đôi giày lên áo thủy cho nó đẹp trai này Đó xong đôi giày Khải sẽ mang giày mộng nè Sau này nếu có mang à, giày thiếu lâm Thì Khải sẽ từ giày thiếu lâm Khải thay vào giày mộng luôn Thì giày thiếu lâm nó cũng kháng loi nè Nên là Khải sẽ ok hơn em ơi Ok Rồi ok bây giờ Khải sẽ ép nha em ơi Rồi, Khải đi vô nè em ơi. À, phục hồi. Trong phục hồi thì Khải sẽ F1. Phòng phòng đúc này, lấy này. Cái phôi này Khải mới mua 500 vạn nữa nè. Rồi. Mới nộp được ban mà bây giờ chưa tự nhiên nó văng ra giờ mà không nạp được nữa rồi ờ, chưa tự văng ra cho full cho anh em cho vào ban hơn 100 mạc đấy từ đá rồi đó ờ khải sẽ rút cái phôi Hiện tinh một à, từ từ đi mua à đi mua hiện à đi mua hả hôm bữa em đổi tên giùm anh là tôi mới đây cách ba ngày chưa hả chưa chưa đâu ừ, chưa à? chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa nó tính 72 tiếng 72 tiếng rồi nè ngày mai là ấy được hiền một này tối sau tối mai là nộp được hiện hai này 72 tiếng ấn một thấy này mấy anh có mấy ca ấn hai thấy này hiện ba này ấn ba thấy này rồi vô áo này phục hồi dòng đầu tiên nè đến dòng chón đến dòng sinh lực đến dòng sinh khí không à, quên đến dòng khăn họ chứ sinh khí thì ép cuối cùng rút tiền bạn ra sao mình rút mà mình không rút ta auto vì sao vậy thằng tu em chỉ em lúc nào cũng đem theo 15 vạn đúng rồi lúc lúc nào mà hết đồ thì thắt cái miếng luôn đúng rồi rồi sao cắt lại ờ, lúc pho nhà nam làm, phải là một thói quen à, phục hồi 40 này Khải sẽ rút như theo như thường thường Khải ép á thì Khải sẽ rút phôi phôi mát 40 hiện một hiện ừ. tinh 1 đó. đang mang đang mang cái mắt Khải nhỏ đó hả à? thẳng chắc 7 là nhẹ người à ừ hai phút riêng ba phút riêng được ờ mấy hôm làm bốn phút riêng bốn phút riêng bốn phút riêng bốn phút riêng bây giờ rồi đập bốn đại ra xong đen hay không chỗ này rồi ừ. theo bài có đen xấu đậu xong ừ. rồi xấu chứ theo mẹ nhưng thì tin vô nhanh quá mà sao cái là xấu người ta lạnh ơi lạnh ơi thôi nói chung là đủ biết lên xuống rồi nè xấu rồi nè cái hạt nó nó có vô bàn chưa vậy đất xấu bốn ờ, đại đất kia là đất ừ, uổng phôi lắm khải bỏ đi tên đi ờ bỏ dưới tên nè mà ớt uổng phôi quá đúng rồi mà một đại ai chưa vô được không có sổ lót đang mình cứ lên hết đồ đi anh hết đồ đi muốn vô đâu gì đồ đặt chưa có mà này này ai ẹc nào ai của ai ờ à biết rồi đang nói ông lên đủ xe 4 luôn vô một lần em đang lên đủ xe 4 luôn đi đây nè chẳng biết anh nghĩ mình cái lên cho mấy bạn biết 40 đến dòng à, uh, à, chón dòng 1 anh đi mua chón dòng 1 gã vô còn lon à bốn hai chón dòng một đây đây cho ông vô ông xe này Tự nhiên bán người đi Ông này ông có online đâu Tình anh nè Từ khi vô ban đến giờ Không không online bao nhiêu á Đưa được xe vô làm gì đâu Tự nhiên Nam đi cho ờ. vô ban anh ơi ờ. Để khi nào ông, ông đủ xe rồi vô À bỏ nỗ lực ép phản đòn đi hợp lý à, Anh em là có cái phôi phản đòn không em Hợp lý hợp lý 1 Được. 5 205. Dương Dương Dương, hợp lý Dương ơi. hợp Lý đâu mà hợp lý. Làm làm 20 điểm phản, phản đòn. Ghi rõ ràng là phản đòn 20 điểm. Không ép được hả? Ta có 20 máu à. Khi nghe vậy máu mười mấy ngàn đó rồi. Đòn kim môn phái mà. Thì là phản đòn không ăn thua hả? Phản đòn 20 điểm là phải phản đòn 20% đâu. Ừ, 20 điểm chứ mấy. Phải là Đàn ơi, máu mười mấy ca mà phản đòn 20 điểm là phản đòn ở khi nào? <laughs> mùa mít mù mất làm dao ờ, nhiều khi nó lại gom vô chi nó ăn hơn thì làm sao ta tại vì cái nội lực dư rồi nội lực đến một k ba rồi tự nhiên nội lực đến một k ba quá dư luôn rồi đỡ khải ép phôi đi ờ, dòng nào cũng được có không em phản đòn phản đòn phản đòn dòng nào cũng được có con cả dòng một ôi dòng một ép phục hồi à, muốn té tử là biết liền bỏ bao cái cái khác đừng bỏ cái chú lâm xong lấy thằng nào đánh nó một cái đây nó phản xe bên này thì không biết sao nhưng mấy xe bên trước á, là phản đoàn thiếu lâm g lắm xe bên này thì chưa biết à, để dùng chón ai có chón 40 dòng một luôn chón thì ơi, lành ơi. đánh không đánh không ép sinh khí ẩn một đó bạn ơi đây em ơi phương thành bắt với ba này em ơi nó quạt nó vô nha <laughs> đây em ơi từ ép phản đòn là với chỉ với mục đích là cho người ta biết tao là thiếu lâm ừ. hiệu quả không có ờ cho biết tao là thiếu lâm thì biết được mắt 20 không nè à, 20 ờ. với 50 vậy 20 20 20 em em em ao ra đi em vô băng mà sao em đứng nhà sao vô được em xuất sư đi chứ xuất sư biển kinh cộng chính em rồi ép gây uh, thằng, ờ, chón mấy thằng hỗ trợ tân thủ màu đỏ giống thần tài á đúng rồi sư năm vạn rồi tiếp tục dòng uh, chón em ơi sinh khí vậy cài cho dòng cuối nè tại vì cài có phô sinh khí dòng cuối rồi phôi này đỡ đâu tiêu rồi rồi Tục mẹ nhìn vô cái rương chi bày này dữ rương sinh khí đâu ta đừng nói win shop nha chết nha thằng thằng em nó mới cho sinh khí xin ký à, ẩn ba quét của nó ra nhiều lắm không sợ không sợ à ủa nó mới đưa mình cái ngọc bội sinh khí 12 món tiêu ra sinh khí nhiều đây đây đây đây em đây ở đâu ok em qua lại rồi à, tương dương bắn người đi em ơi lấy rồi, mình lấy thông tin nè tương dương người em bán ngựa bộ dễ đang xanh rồi đây vô cố gắng phòng chất xấu là ok em ơi 67 là ok chọn 40 này ờ, thực phẩm chóc 1 in tinh 1 này ống 1 này ẩm chức năng đồ anh xị ôi ngon rồi <laughs> đây bốn đại nè ơi khai khai thích bốn đại này nếu nếu mà phạm chức năm thì phải nhiên thêm nhiên thủy tinh này xấu ok xấu ok em xin phép nhập ban rồi anh ok khải sẽ ép ờ, một thiền tinh nè trốn tại vì áo đi dưới dân phục hồi giờ rớt lắm không thiền tinh là ban luôn từ dân phục ba đài ba đài một thiền tinh ép coi điểm sao mà ép chồng mà ờ, tự nhiên nó rung đúng rồi ép phải chắc cho rồi nhưng bây giờ rẻ rồi ép phải chắc luôn hay sao thiền tinh ba này, nè bốn tinh ba rồi đào này tinh ba nè xấu này. Lan ơi có đánh Để không Lan? Ê Lan Lan Lan Lan Lan Lan lại coi cái ạc ờ, cái ạc ờ, lại chỗ ừ. ờ, em đang ở tư duy đúng không? Sinh lực hiện 3 sẽ cao hơn anh Khải Ok, trong là. 10 Giờ Khải đi tìm cái phôi uh, Anh em thích cái cái cái đường uh, phán đòn 20 Giờ tìm có không ta? sinh lực dòng cuối thì ăn cũng được tại vì thằng thiếu lâm này nó đâu còn nội lực nhiều đâu đúng rồi không còn được qua năm nhà chấn đổi chưa vấn đề là tìm có hay không này đồng này á thiếu lâm nó không cần nội lực nên ép dòng này cũng được thì ý biết rồi mà ý là cái công thức mình ép là tốn kém không hay là cứ rút bốn đại cả bốn đại lên rồi bốn đại đọc bốn đại đi ai ép dòng này đâu ừ hay là mình uh, mình rút bóng đại đi đập viên thủy tinh đi bóng đại đặt một thủy tinh ừ bóng đại là một thủy tinh 17 điểm mà Tại vì okay. đại cũng trăm sáu rồi đặt một thủy tinh thử ok thêm nó ba chục xu nữa đúng không an toàn hơn đây đã có phôi này mà dùng quét nhanh quá à, ờ, hiện hai hiện hai màu trắng này rút thủy tinh một này ở à, từ thái phú dương đài Nút tình một làm tình hai, Rồi à, ok Cái dòng tình. mà hiện ờ, cao lắm nó khó nhất là thằng phục hồi tốc độ quy chuyển rồi thì thằng này cao lắm nó bằng thằng đó à không có ừ. tới tốn kém nhiều nhưng mà nếu mà lên phòng chất cao thì mình không cần bảo hiểm tinh đâu chỉ mong là ừ nó phòng chất bảy là thôi khỏi còn thủy tinh bốn đại cũng lên này bảo đảm luôn phải sợ là rút không được phòng chất cao thì còn nó auto 7 là thằng bốn đại lên rồi thiền hai nè chung là xài cũng xài nữa cho người khác thôi em ơi khải không có ý, khải thì xài xài đồ không có ý không có ý nghĩa là bán anh em đồ khải ép quá trời mà một là xài hai là vứt cho xe nào là bán những mới này xấu đục xấu thêm thiên thì tinh và chắc kèo dòng nào giờ chắc luôn rồi xấu thêm thị tinh rồi cho thêm thị chắc kèo rồi chắc kèo cái này canh tại vì nó không được à, đẹp Ờ, từ từ mở thêm bình phụ diện nữa Bao nhiêu một hủy tinh Hoặc là có thể là một phút viên ờ, một phút viên là lên rồi Hôm nay Khải nghĩ một phút viên là lên ít nhất là lên 20 một phút chiên là lên rồi ừ. nhưng ờ. mà bây giờ không có ai ép nhiều cái dòng này ừ, không ai, ép ai biết này. được <laughs> nên là thôi mình cứ một thủy tinh rồi bao ba cái viên ôm nó lại rồi yêu thường. đó thôi chơi Rồi, chơi ép thử mới biết nữa. đâu mà cao lắm nó bằng dòng phục hồi thôi cái dòng hiện mà. ok 19 nói chung 19 20 nó cũng tương đối giống nhau nè cũng khó nha đúng không à. Ờ. 19 rồi cũng đơn là dòng kháng họ <laughs> kháng họ nè mời 19 này là một tí xin kế với kháng họ nó có rớt 19 nữa ok kháng họ dòng 1 à, ờ, dòng ẩn 2 kháng họ ẩn 2 cao 19 là được rồi nói chung là mình sợ rớt thôi còn thiệt tình nếu mà càng nghĩ thì bốn đại nó cũng lên nhưng mà tại vì dòng đó thì lần đầu tiên ép nên là cứ thử 19 theo càng nghĩ thì nó dạ, random 19 20 đấy nó là dòng sinh lập ừ. nó dương nghĩ á nó là dòng sinh lập nội lực còn nó cũng giống như dòng sinh lực nội lực giống như, giống như sinh lực nội lực đúng rồi thì mình rào trước luôn cho nó khó bằng tốc độ đánh tốc độ di chuyển luôn á um, kháng hỏi dòng 2 áo này này phải sốt đi từ từ từ à, không sốt đi đôi giày không có cần tới để mua hai chục bạn mua chơi thôi nè không hỏi vòng hai được hai các bạn xem cắn hỏi vòng hai lập hiện ba cắn hỏi vòng hai sinh lực hiện ba khải có rồi sinh lực hiện ba khải sẵn rồi đây sinh lực hiện ba 152 rồi ừ, ờ 19 điểm nè rồi sinh lực hiện ba có sẵn nè thì tìm kháng họ nữa nè Kháng họ khẳng hỏi dòng ẩn à, hai nữa dương quét dòng khải thử mấy chục bạn lái luôn dương ơi mình đi tìm miền tây hôm nay thì khải ép ờ, đôi giày với áo nha anh em thông thường thôi dòng hai anh dương đi có nào cũng có mặt á <laughs> giao lưu mà anh nào à, trường trường trường trường youtube gì đây trường trên youtube khán hỏi dùng hai khán hỏi dùng hai trên 15 20 là được không cần nhiều 15 19 15 trở đi là được Đấy. toàn thạch hạng đi 100 bạn luôn đó, đó, đó, mình diện nhưng là cái khán hỏi dòng hai khải có được khải mua của khải luôn rồi rồi lấy kháng khải cao cao luôn mỗi trong một hơi đúng không? Đang quét từ giả tổ lên nó quét qua cái dòng đồ trang sức này còn trăm vàng. Rồi rồi ok, khả lắng cái phone làm luôn. Rồi. Nó làm luôn. Rồi, tiếp tục các khán hỏi nha nè. Khán hỏi thì Khải sẽ rút tin 3, đọc tin 3. Đó, hình tin 3 chỉ đọc những dòng quan trọng. Vấn kia tin 1 gắn hở gắn hở này rút uh, một thị tinh hay hai thị tinh dương thường thường khải rút một thị tinh à một tinh phần chốt 7 rồi mà cái áo này thì càng nghĩ phần chốt 7 lên đấy áo này cấp 7 mà cấp 4 mà uh, mình sẽ rút uh, một thị tinh đây tầm này thị tinh rẻ nha một thị tinh ba đại ok nếu phần chốt 78 thì easy luôn thị tinh ba ép nó giống như đồ năm vòng thôi đúng rồi Ờ, hiện hai này mình chỉ vướng cái dòng cuối thôi chứ mấy dòng này thì ép giống như rồi tinh dòng một tinh ba đại tinh ba nè nhiều quan trọng là khả xuống tinh ba tí này dòng khẳng lo vậy khả xuống tinh ba nhà tạo 4k mít anh ơi nhà tạo 4k xịt tê tô luôn không có gì luôn trắng đời luôn hiện hai này nghe chưa mình được 8 cái easy 25 luôn 7 ok bảy chắc là hai thằng tinh ờ, phun đại này hai tinh phun đại trở lên hai 25 anh em ơi hai ba ra đủ thấy bảy thấy nghi nghi luôn nè <laughs> số 3 đây Thôi số 3 là nghi thì thêm duyên ừ, Cứ thêm... mỗi lần mà nghi ngờ thêm duyên Thêm duyên mà em Mà chốt bảy Nói chung án này cấp 4 thì Lên á Chuyện tình ba ba hữu duyên Mình sẽ bỏ Được rồi lấy thêm một viên nào này một màu cho đẹp này, làm này ok làm này phun đại năm đại còn nếu chắc anh thì bốn đại bốn đại bốn viên bốn đại bốn viên rồi ép cho đẹp luôn em ơi hãy thêm thì tin cho nó lệ rồi <laughs> ừ ra hai bốn nữa không tức ôi máu ép ép cho người ta với lại ép chơi nó ờ cái cho người ta khác cái cho mình sợ sợ bỏ thêm rồi bỏ thêm cho chắc nè đủ người dân này nó bán bốn thì tinh bốn đại nè mày. auto hai mươi lăm cho nó chắc nè mày. <coughs> nhất bảy tinh ba kháng hỏa hai mươi lăm, lên tiêu lên được 25 rồi sinh lực dòng cuối sinh lực thì vẫn rút bốn đại khảm bốn đại thôi anh em nếu mà phẩm chất thấp quá thì mình đục thiên nhiên thì tinh vậy thôi mình theo cái mình hay ép kiểu là cái full đại quên bốn đại rút bốn đại thôi vậy thôi rồi tiếp tục lên rồi nè rồi tiếp tục là mà sinh lực lên một lên một rồi lấy này chung đủ phôi rồi bây giờ chỉ vào việc thôi nè đủ phôi rồi đúng tinh một nè hiện ba nè Ờ, bốn đại số 7 là gì thôi số 7 là bốn đại lên thôi xấu Đục, xấu nha xấu thiên dương thì tinh ba đại cho chắc nè <laughs> <laughs> lúc nào cũng rào kiểu này làm sao đất nổi ừ rào trước nhịp cho độ kiểu kiểu mà cái kiểu mà mình ép theo kiểu như bình thường của mình á thì nó bình thường quá <laughs> mình rào cho nó chắc kèo lên xíu này mình tăng lên một nhịp anh em hơi chất xấu à ok à, một thủy tinh à, ờ, khải ép cho đẹp luôn nha dạ. một thủy tinh tiêu lầm mà xin lập khai thăm là đẹp luôn ok 200 đúng không muốn 200 đúng không 200 thì 7 dương phút dừng đời là 200 đó đủ rồi đủ rồi ok nó dạ. random hơn xui à không ai chắc được 200 đâu ok à, một thì tên 4 đại nè ba đại nè tên hai tên này cái cháu tên hai một thì tinh này ba đại Đó. xin lượng nha nam trời làm khải còn nhiều em ơi khải tí là khải đôi giày dư mà hiện tinh khải dư mà thì tinh hiện tinh dư nè thoải mái ba thằng này thì tinh rẻ là cứ chơi khô sàn rồi nè 185 ok tiếp tục dòng sinh khí nha mọi người sinh khí thì uh, cũng rút 4 thôi cứ phòng chất xấu phòng chất xấu cũng được một hai bốn chỗ này chẳng mua thêm giường là ít uh, ờ, phúc viên rồi nè rút 4 lấy này mua gì nữa đâu còn đâu còn đồ, đồ mà ok còn dòng cuối cùng á đôi giày nữa ép đôi giày nữa cái nó dày nữa hiện ba này hiện ba lúc hai đại bốn đại bốn đại phúc uh, phòng sinh khí nha nè Lan Thị Tinh ép sinh lực động lực thần thánh nó khải Ok Lan Thị Tinh nè Ok Ôi một chục năm Má căng vậy <laughs> sinh khí sinh khí mà cũng và anh lên năm mắt người ta nghĩ rồi nhưng sinh khí này nếu mà nó mít thì thường thường có bao giờ mít được 10 ông dương không không kiểu này những năm là chắc 19 20 rồi hả lòng sinh khí á, nó giống như làm chậm chậm choáng trúng đạo rồi á đậu xanh được hãy à, tham khảo rồi dòng sinh khí dòng khí chắc nếu kiểu này phải chúng nam phải thêm thủy tinh này không thêm thủy tinh là ban đó Ok, một viên thủy Nếu tinh. mà ép đúng của nó á, là một thủy tinh ba đại còn sợ thêm viên nữa. Thôi, một thủy tinh đây nè. Lẽ nó xịt nè. Một thủy tinh nữa nè. Thôi, kiểu này thôi chơi quá à, uh, kiểu này căng như ta ép thủy tinh dòng này phí quá em, sinh khí mà có đâu mà cả cảm giác nó có đâu mà căng như ta. Chơi một thủy tinh ba đại đi trước cho anh em vài bữa ép theo một tên ba đại đây. tại vì nãy dương ép sinh khí nó cái nón thì nó dở hơn đúng không Nó thì quá rồi, dở cái nón nó dễ hơn cái nón này nó giống cái ép theo con thức của lầm chập lầm choáng rồi á như dòng làm chậm á như dòng làm chậm á là như thế này là mắt 40 rồi này đó easy mắt 40 rồi. luôn đó còn dòng này thì chưa ép lần nào nhưng mà khả nghĩ tự tin nó có thể 19 20 20 ok đó tại vì nó giống như cái dòng làm chậm thôi đưa viên thị tinh vô 3 phút viên đại thì auto 100% rồi rồi áo thành công nha anh em tiếp tục là đôi giày dương không còn bình phúc viên luôn à không còn phúc viên không còn phúc viên giờ cho thị tinh auto biết sao giờ thị tinh đây đôi giày khăn lôi tóc 40 khăn lôi 30 nha anh em giày dày ép à, ấy mà có ba dòng à đâu có phôi mai có, sâu có phôi có phôi có phôi hết đủ gớm vậy khai sẽ ép phôi uh, hiện uh, à, khắn lo dòng 2 cho giờ lên thôi hả tìm phôi kia tìm phôi uh, chuyển hóa khắn hai đi ép kháng lôi hiện một đi sao vậy hiện hai nó dở lên hơn chưa hiện hai dở lên hiện gì hiện hai hiện một như nhau dở lên thì gì một nhẫn nhâu à dưới vòng 40 mà sao một nhẫn nhâu được nó dự tính như nè sau dòng tốc độ di chuyển thì mức độ khó tăng lên rồi còn hiện hai hiện vậy là do mấy kia à đúng đúng rồi ẩn một nó có những dòng khó khó nó gán vô đúng còn rồi. cái kháng lôi cái dòng dài hẹp <laughs> một nó là chuyển hóa mà đâu ok có gì độ khó đâu Vậy do khả năng có luôn cái chuyện hói mọc dòng một á dùng hai cũng có luôn Chung là đầy đủ luôn Ừ nếu vậy thì cho F1 ừ, cũng được Mà nếu mà Không có sẵn thì F1 Không có ép kháng lôi sinh lực để đó mai kiếm sau Ok ép luôn tóc ờ, kháng lôi luôn Nói chung đôi giày này khả ép cũng mấy đôi rồi Mát mấy đôi rồi Biết đôi này như thế nào đây Đôi này có 10 hơi căng nha Này có 10 hơi căng hơn một tí thôi Đây này mùi căng á Vậy cấp 10 ờ. sức mạnh cao á Ép đất 38 lần lần rồi nhớ không một Đúng rồi một lần 28 rồi tại vì lúc đó tiếc thì tinh ở dương nó tiếc thì tinh ép rất một lần ma ép rất một lần tóc 38 rồi không có phôi dày không có phôi dày tóc 40 hiện một thì hút thủy tinh hút một thì tinh một viên đại luôn để kiếm phẩm chất 7 luôn đúng rồi kiếm phẩm chất 7 luôn chính xác chính xác rồi giày giày này sức mạnh hơi khó lên nhưng mà Khải sẽ cố gắng hôm trước Khải xịt cái tóc rồi à, lần này sẽ rút một thì tinh ba đài cho nó phẩm chất cao luôn ép ừ, server mình nó à? có phôi đâu thường máy xe server cái có phôi 40 thì nó rút dễ phôi này khải có cái phôi 36 ờ, 39 hôm trước rút phôi 38 ra ra 38 luôn đủ ảo tung chảo luôn <laughs> đồ rút nhiều đưa vô nhiều luôn thiệt luôn ấy chứ vì sao ấy chứ đúng rồi giày này nó khó hơn giày bình thường ai mà ăn quen hết giày này dễ đó 38 lắm không hạ được bữa đâu chứ hạ được thì ngon ép thôi thêm thủy tinh cho tôi chứ hạ ăn chứ trời Nếu ơi khó rồi thì mình đề phòng mà <laughs> mình có hai đôi giày tóc 39 hết <laughs> ok lấy rồi vội tóc 39 ok Nè nè rồi phổ khẳng lôi thì có một đời lô 30 đâu cái một gram khăn lôi đây khăn lôi có sẵn luôn nhưng là đầy đủ hết rồi giờ những việc bụp thôi đây anh em xong cái áo này đến đôi giày thì như thế nào anh em đôi giày mà mắt luôn thì đẹp anh em ơi lên đảo luôn rồi xong à, nỗ lực ờ, nỗ lực dùng cuối ờ, tóc này kháng lôi này sinh lực sinh lực hiện hai sinh lực hiện hai là cho sinh lực hiện dòng cuối dương dở hơn dương sinh lực nào cũng vậy sâu à ép chu khải thì sinh lực hiện hai dễ hơn sao dễ hơn dưới dòng tóc dưới dòng khăn lôi khó hơn mấy dưới dòng tóc dưới dòng khăn lôi dở lớt lắm hôm trước rồi thằng kia nó ép không, không dễ rớt thôi chứ còn mà ép đúng thì nó không rớt mà nội lực phôi vòng cuối tìm đâu ra ta rồi thôi trước mắt cái vô máy cái này trước đi tính sau rồi ra mua phôi à cái cái sinh lực nội lực á mà công thức của khải một thủy tinh ba đại không bao giờ rớt đúng rồi từ khi mà khải tiết kiệm thôi mới rớt hiện một này hiện hơi đó giờ toàn những cái dòng rớt là dòng tiết kiệm đúng không đúng rồi rất là tiết kiệm Công rồi đó một cái tin ba đại là chưa từng rớt cứ một cứ tiết kiệm là ừ, không thị tinh bốn đại đó là nó rớt ok tiếp tục à, ép này em ơi lần này rút cái, cái dòng tóc này nói chung là như hồi trước khải ép á thì khải chỉ cần bốn viên đại một hiện một ra phẩm chất năm sáu xong rồi đập uh, à, hiện tinh hai bốn viên đại là lên 40 còn lần này thì hôm trước xịt một lần rồi nên tầm này khác hơn hơi căng căng nè thế là dòng lúc rút mình không cần thủy tinh lúc đập thủy tinh thì ok đấy đập thủy tinh thì ok đấy ừ khải nghĩ tại vì lúc trước là auto là khải cứ rút bốn đại đập bốn đại là lên 40 rồi nên lần lái khải không cần đâu phẩm chất 6 7 là lên mà còn cái đen lắm là đen lắm là xịt thôi phẩm, đúng rồi ờ, nếu mà tính trăm phần trăm á phẩm chất 7 dày nửa cấp thấp một cái một phút viên đại là nó lên ừ. về nợ cấp cao thì hai phút viên đại về nợ ở sức mạnh cao cấp 10 thì bốn viên đại còn về nam mà sức mạnh cao này là bốn phút viên đại nó không lên nổi nó vẫn rớt 38 nhưng mà nó hên xui nó khoảng 20 phần trăm nó rớt à ừ, thì cũng 10 bữa khó này anh Nam hôm bữa nó rớt một đôi bán shop nào Đồ. một, một tí cứ đập cho nó một cái tinh ba đại đúng rồi không không xe đúng rồi theo ờ, công thức cũ rồi bá đạo luôn dòng hiện nào đặt một cái tên ba đại bá đạo luôn không rớt lấy nè công thức đó giờ là công thức đại gia rồi đó ờ công thức nó công thức là chùm luôn rồi còn à. người nghèo ta ép theo kiểu ờ, phần may mắn rồi hiện một nha nam ba chín, hiện một <clears throat> chất bảy đó không chất bảy này là vô auto 40 luôn nhưng mà cái đôi giày này mình sợ mình thêm viên thì tinh thiệt luôn đôi giày này sợ nè em ơi một tính ba đại đúng rồi công thức đại gia luôn ấy cái dòng này thiệt là chỉ cần ba bình đại là lên rồi hiện tinh hai nha anh em nhớ là hiện tinh hai này một thiên tinh lục này rồi lấy thêm lấy thêm đại thiếu đại đi qua lại lấy uh, ờ, quay lại dần nhưng mà cái dòng này quan trọng em ơi nếu ra 38 bán sốt luôn cho nhanh thiệt luôn á không ra 38 đâu dòng này dòng tất cũng tất đại gia đó 38 gì dây nè lên hai nè phát chấp bảy nè easy game nè nhưng thì tinh nè ba đời nè 40 thì ép tiếp nha Nam ba đầy 4 rồi Dứt Dứt bốn mươi ok đó công thức này auto lên là không xịt phấn nào luôn một thủy tinh còn hai cái uh, cái không chuông không anh em ơi bán hai cái này không có này mới mua ép đồ rồi giờ rút phôi nhưng trước hạn có rút thì phẩm chất chính là auto 30 auto 30 kháng lo này nam Ok, bây giờ Khải sẽ rút cho anh em xem. Hỏi anh em là còn thất tử còn không và đòi hỏi tới điểm đóng kim. <laughs> ok, à, cái dòng khăn loi này anh em ơi, dòng quan trọng này. Dương hồi giờ có khi nào rút dòng khăn loi lên khăn ờ, phẩm chất chính chưa? Chưa. Chưa hả? Xem đây. Xem làm phép này. Phẩm chính này. Uhm. Phẩm chính anh em. <clears throat> lấy nè nó 30 tính 3 hiện à, hiện mấy hiện 1 hiện 1 hai thì tinh đây là một tưởng một làm rồi phun đại <coughs> phần chính là ok nam chính là tuyệt vời luôn á 8 Đồ, không hôm nay hôm nay không là 9 nè 8 thì mát rồi 8 là mát rồi bây giờ là mát rồi bốn đại bốn thủy tinh bốn vũ viên đại auto lên 25 auto lên 30 Ủa hử 5 thủy tinh 5 à. Ờ. thủy tinh ba đại đi Ok 5 thủy tinh ba đại Cứ vậy vậy mà loại này sức mạnh mà cấp 10 nữa là phải thêm nó một xíu à ừ. Tại vì mấy cái dây kia là cứ tầm 4 thủy tinh là lên rồi Phần chất 8 là lên rồi Vô thằng nó 30 rồi đẹp trai rồi hay là mình có thể bỏ nó xấu gì tin cũng được cái vấn đề đâu ta quá <laughs> gì là bút cái tính ra tầm này rồi đép này thì tin thì thiếu dạ, rồi anh sợ chết mình ờ, nữa ừ sợ chết của mình đó đồ dương cho thêm viên <laughs> dừng nhảy thêm viên mình lại muốn thêm viên nào cứ không là khả nghĩ là lo đấy không lết được đâu lồn chọn nữa ba mươi nó ba mươi vô viên thiền tinh ok hãy ép luôn vô viên thiền tinh đây mỗi loại ba viên tính ra kiểu này là ngang cái cái nón phòng thủ lý luôn chứ thấy không cái nón phòng thủ vật lý nào mà ép tốn vậy thấy chưa này là quá cao luôn nè không ra 30 nữa chịu luôn tại vì khải tính to rồi khải xong đôi giày này khải có dư thì tinh, khải không trả làm gì nữa mà khải chơi kiểu lần này phun dòng rồi em cho nó mát đó <laughs> sinh lực sinh lực đúng không à, dạ. giờ dương đi kiếm giùm khải có viên à hả dứt thêm hai viên người ta trả giá có một viên rồi dứt thêm hai viên nó lên nữa thôi ừ. à, bây giờ nè dòng sinh lực giờ nên uh, nên ép sinh lực hay nội lực trước ta để tìm phôi thôi tìm phôi trước rồi dòng nào cũng như nhau thôi nhưng mà vẫn được tìm không phôi không có phôi á năm sáu được dương thị tinh là ok mà Rồi, được khả tính thì phúc viên thiếu đủ rồi. Dùng này tốn uh... đủ. Đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ, đủ, Hiện tinh một hiện tinh một à. Đúng tinh một đạm tinh hai nè, hai viên nó như nhau nhưng mà mình thấy tinh hai nó dùng ảo ảo ma Canada đấy. F3 của Duyên ạ, à? bài một chút F3 của Duyên xịn năm sinh lực 140 à. Anh em đừng có giận với đôi giày gấp 10 à, nè. Bài, ai bài Phúc Duyên là bậy á có anh... có kháng lôi kháng băng thì nó dễ ừ thủ mà đơn giản kháng lôi kháng hỏa này ba cái viên game nó khôn lắm bộ ba dòng kháng quan trọng mà nó nó tăng mức độ khó lên nè hai khúc viên rồi đó thôi chỉ cần ừ. Ờ. cách không thôi một hai ba được hạ tính ở dòng này dòng này đến dòng kia ơi ok khải không khải tính kiểu này dừng dừng không duyên dừng không duyên dừng không dừng <laughs> đừng có sợ Dương Húc Nhiên, Dương Húc Nhiên. Khải còn dân một mớ Húc Nhiên nữa. Đúng rồi, Dương Húc Nhiên mà. Ok. còn chỉ một chất năm này. Rồi. Rút một thiên tinh. Đọc một thiên tinh vô. Cái dòng này không thiên tinh là xịt nha anh em, bảo đảm luôn. khá xịt máy đôi nha anh em, trong bang xịt máy đôi nha anh em. Tinh hai. không có thiên tinh là xịt chắc sau hai dòng đây mà không thủy tinh dòng sinh lực là xịt nha anh em còn dòng cuối cùng là lại dở dòng cuối cùng là dở dòng cuối cùng nội lực dòng ờ, cuối cùng là dở thủy tinh này ba đại ba đại nói chung ba đại một thủy tinh là auto nè lấy ra bớt đại đi mình chơi thử không không không thử không thử không thử được không thử được bậy không thử được <laughs> đừng có thử <laughs> tầm này thủy tinh rẻ đừng có thử đừng có thử rồi tiếp tục nè còn cái dòng này thì quá quá rẻ luôn rút một đập một thành nội lập rồi phải xin lập xin lực dòng cuối đây xin lực dòng cuối một bộ mà đây. sinh lực dòng cuối à. phải ép y chang vậy luôn đúng rồi phải chơi y chang mà nếu mà phạm chất xấu thì chỉ cần số duyên là đủ cuối là nội lực mình ép dẫn mặt được không có không dòng cuối là xin lực cũng quan trọng rồi cả tính thì tin rồi mà tính thì dương thì tin mà à, tiếp tục là dòng ờ, dòng này thì hút kiểu gì cũng lên 10 nè hút, chiên tiểu ra người á kiểu gì mình triệu để hút cái này kiểu gì cũng lên mấy cần phẩm chắc 4 rồi là được rồi cái phòng chống 4 mình lên thôi một bình đại xưa giờ một bình đại rồi cái này phòng chống 4 mình lên 10 cho nè ấn <clears throat> 2 cái gì ra chất 4 ok rồi hiện tinh 2 tinh 1 cũng lên hai cái như nhau nó, nó có xui lắm nó rớt xuống 8 là quan trọng tôi làm đâu có sợ đâu không không có rớt được không có rớt được ép nhiều cái không rớt được rồi ấy một à, hai bình hai bình đúng rồi không rớt được <coughs> còn hai bình cuối duyên thì tên đấy tính hết rồi nè hai bình cuối duyên thì tên đấy rồi nhảy thành cái thì tinh còn nhiều tiết gì tầm này thì tinh rẻ hồi trước thì tinh mắc hơn này mới tiết kiệm nè tầm này thì hai trăm xu viên quá rẻ nãy suốt ban gần mười mấy viên hai chục viên quyết định tối nay ép hai món nữa là xong rồi bắt đầu sinh lực dòng Thập cuối viên nè ờ, viên nè cái hiện ba chưa có nữa với mua rồi xong rồi đẹp trai liền trời thằng chục bình phú dân đại trong này này thấy à, làm gia tộc cắn tới bốn bình vô đó vô người đuổi cũng đổi nhiều vậy đuổi nhiều vô hai đập ba chứ có năm bình mà đuổi nhiều mình giờ? ngứa tay tay <laughs> vô tôi cần lấy thông tin nè tôi có thông tin thông tin một đâu lấy nè sinh lực 154 rồi kênh 1 này hiện 3 này ba của nhân đại này đó nhân đại rồi đọc ba của nhân đại một thủy tinh phòng nhất năm sáu lên sáu này mình chơi chắc á phút cuối này khải bốn nhân đại lên rồi anh em nhưng mà thôi khải chơi chắc đúng rồi nói chung cái này phòng chất xấu này nó thì cái này phòng chất xấu chứ còn uh, thường thường phòng chúng năm á khải sẽ bỏ một thủy tinh nhưng mà này không tiếc thủy tinh em ơi ép cho nhanh luôn rồi không tiếc tin ở trong tầm này ép mà không có tiếc nữa nó quá rẻ không cần tiếc nè tin hai nhật xấu auto 1.9 1.9 xong 200 cho đẹp luôn 200 cho mà cái dòng cuối cùng sĩ tinh đang ba nè không thể tin được chắc là nãy lên nhiều quá xịn dòng rồi nè thấy khó vậy nè này dương con trăm bốn ba, má không thể tin được còn nhật xấu luôn ấy không thể tin được đúng rồi không thể tin được trong khi đó nó đi sâu cái dòng chuyển hóa năng lực nó là một cái dòng rất là nhẹ luôn vẫn xịt 50 điểm ok thôi hãy đi lên đảo này em đó ép trên like cho cho anh thấy luôn anh em cứ đừng có nói mà cứ bảo ba phương viên là lên người ép người ép á người ta muốn lên cho đẹp cái sản phẩm luôn vẫn xịn đó nha ép chơi cái tỷ lệ nó 10 phần trăm nó đâu quan trọng đâu ừ. rớt rồi như bình thường như nãy khải có nói nếu mà khải thiệt tình khải ép cho khách hay là ép cho ai á khải bốn phút dừng lại xong đó là có thể 17 18 x có thể 19 x hơn xui mà lần này khải sợ rớt thiên nhiên thì tinh mà vẫn bị xịn anh nè đó chưa thấy ép cái nón cái nón sâu dòng tốn hai bị tin ừ. nhưng mà chỉ người ta không dám chỉ tại mình biết có xác suất nó rớt xui ừ. là rớt rồi đợi lên đạo ngay anh em ơi đừng lắm rồi cuối cùng lên đảo bằng sơ đồ mới nghe phẩm nó rất dòng sinh lực dòng phẩm được mấy chục điểm và chịu sao đâu <coughs> Khải rất biết nhiều lần nên Khải cũng sợ gơ lắm Thêm thì tin này nọ vẫn rớt anh em thấy chưa Phúc duyên đa tinh hồng này Ở lên đảo anh em ơi Đó, là sẽ đồ mới cho đẹp trai rồi Hai cái áo kia phức cho xe này thành bác đừng có nói mà anh em bảo ba phút viên hai phút viên không có đâu anh, em ép theo kiểu mà may mắn của mình khoảng 80 đi thì mình có may mắn để lên hào à, à, luôn còn có nhiều người để công thức 95 phần là vẫn rớt còn 5 nó vẫn còn tỷ lệ mà ừ auto mà nó xịt luôn chịu luôn nãy giới thiệu công thức nó auto mà đâu xịt được nhưng mà nó là xịt là nó xịt thôi nè đôi giày luôn cái áo nè một hữu viên đó dòng cuối nè có khác ở đâu dương thấy không cũng một hữu viên ba đại thấy chưa 18 ít mà đôi nó là xịt thấy chưa đâu đơn giản mà rồi tiếp tục uh, giao dịch uh, tinh hồn lên đầu chung đôi giày này thì ép cũng tốn hết khoảng tầm chục tiền tinh đồ này <clears throat> có người nào ép nhiều mới biết được cảm giác là sẽ có khả năng xịt ừ. còn ừ. người mà ép một hai món nó may mắn ra cho nó gáy công thức ừ. <laughs> dòng cuối à dòng cuối không ép được em ơi dòng khăn lôi chỉ năm dòng thôi dòng cuối không ép được dòng cuối để dành ép may mắn ép may mắn <laughs> ép may mắn được mới lạ luôn rồi bỏ nó dày qua cho xe tính sau à bây giờ thì chọn thiếu lâm cho xe vậy ôi từ từ Ờ, Khánh mang cái bóng kim ok Khánh cho thiếu lâm Ok cứ lên đảo này mà lên đảo tin tiếp Nhiều anh em bảo Khải là không mang kháng lôi luôn nè Không mang kháng lôi kháng lôi Khải có 49 sao mà giao tranh nè Nó đụng cái chết đụng cái chết à Không làm được gì Anh em nói đúng á Không cần mang kháng lôi Không mang kháng lôi à Kháng lôi có, có mấy chục sao mà đánh <clears throat> Kháng lôi có bốn mấy sao mà đánh Nè Khải nghĩ thằng, thằng Võ Đan nào mà chửi chết Khải Mà hắn lồi à? Không có thằng Võ Đan nào mà đánh chết được chú Lâm đó đi Đúng rồi, nó không chết được chung rồi. với lại người ta thì được Mà ông khăn họ Cho hai con chú, cho hai con Võ Đan luôn Đánh không chết nổi chú Lâm Dù chắc chắn là không chết rồi, nhưng mà giao tranh á, xe xe một kiểu xe á, cái bàn khó. Nhẫn không sợ luôn. <clears throat> nhẫn xe này yếu quá. Rồi, đưa cái lên đảo đây nè mày, khi nào tính tiếp khá là khá thích mang món khăn lò cho nó đẹp kháng 75 hết rồi đó xe kiểu xe mà đấy đi khải mang mà cái giày thủy ờ, sáu dòng á khi kháng hỏa choáng nè là mình không bị hiệu ứng nó mình kém lại nó bị bị <coughs> là thằng bỏ đan nó bị hiệu ứng băng sát còn mình xin ký lên á thằng bỏ đan nó chửi hạn đam nó không tính vô nội lực <coughs> đam tiếng mẹ luôn ờ à, à, à, lên áo rồi à. đúng rồi mới lên áo năm ơi cho nó đánh mình luôn mình lấy máu của mình đổi máu của nó ok được hai đôi giày trải nghiệm thôi rồi dùng đam cái này mà lên ừ, kháng lôi cũng được nữa nói chung là hai cái hướng đó là tùy theo sở thích thôi chứ đúng rồi nói về hiệu quả như nhau như nhau sinh khí sinh khí uh, tăng tầm này sinh khí uh, tăng được tay xem đồ lái đao đó anh em ơi xong xích đồ ăn ban này nọ thì cũng ờ, cho anh em xem là đồ này Nhà truyền thắng 3 15 Nói chung admin nè mình 30 27 25 Ở tay thứ không Đại lần thứ không Bữa Hôm bữa ai đem mở nhầm ra một ngày cho rã mảnh hết chứ à. Bây giờ đóng lại rồi À cho bữa nào cũng có à Áo ừ, Đại lần Hãy nhớ cái cái bộ ờ, nhu tình của Dương mà phòng thủ 15 16 điểm không? Bộ gì? Cái bộ nhu tình mà lúc đầu Dương Dương rao lên có à, 16 à, điểm. À à đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái đi rã lên thành 24 á À rã lên thì có có tốn tiền phí gì nữa không? Ừ, rã bồi nhu tình thì tốn hai bình phúc viên đại là Hồi ăn ban, hồi ăn ban Ăn ban, dây chuyền ăn ban cực kỳ tốn Tốn nhiều Tốn ờ, một cái viên kim tê bình thường là AD sẽ bán 500 xu ừ. Xong rồi bỏ gần full thủy tinh cái ô luôn Gần full thủy tinh mới rã được Rồi ừ. Vậy mày cho một như là ô đó như là 8 ô rồi bốn chín k chín nha chiều đấy chiều ngang là 8 <coughs> chiều dọc là 4 8 4 24 đừng hỏi là châu Khải sẽ bỏ dây chuyền <coughs> hai ô viên kim tê là ba ô trải nghiệm khoảng hai chục viên thủy tinh vậy đó khoảng ờ, bốn kim à, là một lần ra bốn kim cũng ok hợp lý được ra được anh em đó thì giờ khách đồ của anh em nói chung là gia truyền đang minh quá chứ gia truyền đẹp đẹp 16 17 một tí nữa là dàn kháng khai 75 hết thấy chưa đẹp không nó đẹp luôn còn vàng này thì cũng được nói chung thì nếu được thì khải sẽ tìm một đôi giày thủy số dòng khải ép tiếp đó đờ đâu đây áo áo ờ, mấy áo hiệp cốt á đem đã hai bình thuốc viên đổi lại thành phục hồi 50 49 mươi bốn chín rồi quá trời đó những ờ. ngày hôm sau đóng mất này buổi sau cũng mở mà trước sau vẫn mở rồi sản xuất đồ này bạn đây anh em cùng xem sản xuất đồ này à, đây áo khải mới ép xong này ok chưa ok giờ đúng chắc thiếu lầm luôn á ba mươi khán hỏi rồi này là biết thiếu lầm luôn đó một nón không lấy làm chậm thôi chứ nhiều đặt mắt làm chậm rồi đi theo đai lưng đặt mắt làm chậm rồi 90 98 kèm 20 thì đạt 120 rồi đó ba vâng đau thì tài khải vẫn thấy cái đau này là đẹp chưa muốn ép đầu tiếng làm gì nên phí tiền gần ờ, hai ba triệu hồi cái đau này người ta mua 10 triệu không bán nè chung không bán thì chịu biết sao giờ hồi đầu server mà rồi đôi giày thì nếu mà ổn ổn thì khải sẽ ép đôi giày cho anh em xem đôi giày xấu dòng anh em Ủa? xem đôi giày nó giống cái áo thôi khác đâu tóc của khải là bao nhiêu rồi cái gì tóc độ đánh 89 chín nữa sao ít chưa ta Đao 20 mà Nói chung là tầm này cái trắng phái khả mà lên 6 cấp Trắng phái lên 6 cấp thì nó mới đạt một một 6 cấp 6 cấp nha ừ. Bây giờ là hiện tại khả ép lên được trăm một rồi đó Làm gì ép được Tìm tìm cái đao À tìm đao 30 với lại một mặt nạ Ờ một tìm một cái đao với một mặt nạ nữa mới đủ ừ, Mặt nạ Mặt nạ thì được 3 ngày thôi Nói chung trải nghiệm thì được Nhưng mà chỉ được 3 ngày thôi Tại vì mặt nạ hiếm Rồi ok đấy Đó đó ok man đây giày mới ép này à, áo mới ép này nón cũ mũi tay rồi xuống đảo nè cái thanh tròn bay cái hai lực tay đẹp quá giống như thị mới ngon hơn ok vậy đó có thể cho thiếu lâm mang gì đó được nè về mọc nam không có lỗi thời đâu ừ, không có lỗi thời đâu còn luôn pin luôn rồi nói chung ép đôi giày này bao nhiêu đâu nam cho coi tính ra bao nhiêu tin một một nè hai nè ờ, xấu nữa là 8 ép đôi giày này tốn khoảng 10 ờ, kim hơn ở lột 3 kim hơn <laughs> ba kim hơn rồi đồ bây giờ rẻ ồ có 3 kim ba kim ép món số dòng ba kim hơn anh em rồi hơn là gái ba kim hơn là là hai ép còn anh em ép chơi cái mua cái phôi xấu dòng nó kiếm phôi xấu dòng gì đó ép tầm ba kim ba kim thay vô đồ xanh rồi xong tay ba cơ hai rồi hai cái đi dạo dạo anh em thích ờ, phôi xấu dòng thủy thì phải ép luôn còn thì còn còn thì tin không thủy thì cũng dở ờ, ép phôi sáu dòng rồi nhưng tìm rồi không có mà phôi xấu dòng sẽ vào tìm khó nè không có thôi bữa khác không đi. phải khó mà đai lân với bao tay là nó sẽ giấu ừ còn giày cũng không tìm ra luôn nè giày xấu dòng thì không có nữa. nãy không nâng cấp áo lên như đẹp bán cái đây lâm nó hỏi nó là nó cái cái ba kim cái áo này khải từ cấp 10 khải hôn xuống cấp 4 cho đẹp mà khải không ép phi phong em tầm này đâu ép phi phong đâu đó rồi ok rồi đi ngủ luôn dương ơi ok rồi đấy ok, okay. ngủ rồi ok anh em nha bây giờ chắc phải uh, nghiên cứu uh, ờ, ộm tí em ơi ngày mai gặp lại nha mọi người anh uống cái này mà tối nay chưa ăn nhiều lượng em ơi đói bụng ra rời luôn nè đường đấy hiền tinh thì tinh còn nhiều trong tầm này thiếu thì hiền tinh ba thì đỡ boss bot kiếm hiền tinh ba thôi rồi gần cả trăm di rương hiền tinh một phục viên các kiểu này không ép đồ rất, rất là tốn nhưng mà tầm này rẻ không có mất nhiều trước tầm này rẻ thúi rồi à, ok ơi anh em cho xem một like chia sẻ cho anh em ơi làm quân vũ cho năm mươi nữa cái bang thì nhận mới sóc đam chắc được thiếu lâm mang giày ờ, kháng hỏa hoặc phòng thủ là đúng hơn kháng lôi không quan trọng Nè, nói chung là khải cũng có đôi giày mà điều khải ép kháng lôi đỡ sau này khải có chơi cũng lôi khải chơi nữa hoặc là phá gì đó chơi thôi nói chung cứ ép đợi sẵn sẵn là con giày có này đôi giày này nhìn phèn quá khăn lôi không có nên khấn lôi 49 hơi xấu rồi đó đó nè nó như nhau thôi này lên được hai kháng hai kháng họ được khai kéo ngày mưa vô thử kháng họ lên bao nhiêu được khai kéo ngày mưa vô thử kháng họ lên được bao nhiêu nha nè kéo nghe mưa vô thử nha kéo nghe mưa vô thử kháng họ được bao nhiêu kháng họ được 75 cộng 9 không 75 cộng 9 là trâu như trâu như Phật tổ luôn nè nghe mưa nè 75 cộng 6 Ờ, Khang có người 10 nè Khang có người 10 nè 75 cộng 2 75 cộng 2 75 và 75 cộng 6 75 cộng 4 chung khá là trâu quá trâu rồi anh em xem video cho Khải một like chia sẻ chơi nha em ơi à, anh em thích ép món đồ nào thì nói chung đỡ khi nào Khải có dịp Khải muốn ép món đồ nào Khải sẽ lên video cho anh em xem nha hôm nay thì lên được cái áo thủy với lại giày mộng thì ờ, anh em xem cảm thấy ok thì cho Khải một like chia sẻ chơi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha nè nhấn vào chú mình cần để theo dõi nha mọi người đó hai món rồi ok này khánh lôi lên 75 cộng 2 75 cộng 5 đúng không dài hợp lý không đẹp chưa đó Tại vì 80 chón là pin rồi nè 80 chón kèm với cái cái giày này kèm với bao tay này thì đã pin rồi em xem này 40 chón nè kèm với này là 80 chón này pin rồi nè cần nhiều nè nó thắng lôi càng cao cho nó đang quýnh mình vô từ xíu rồi nè rồi đừng quên cho một like chia sẻ cho anh em